hoa cúc vàng quân tử dầu cò heo cũng không rời nhị hoa cúc vàng thanh cao dầu cò heo cũng không phải màu câu lạc bộ cúc vàng câu lạc bộ chăm tu dầu có khó cũng không nan nào dầu có khó cũng sẽ vượt qua câu lạc bộ cúc vàng câu lạc bộ an vui tu pháp phật lúc hòa câu lạc bộ cúc vàng câu lạc bộ an vui cùng nhau làm phận sự câu lạc bộ cúc vàng câu lạc bộ an vui cùng nhau tu tinh tấn phát tâm bồ chỉ nam bảo truyền tải phật pháp rộng khắp thế gian hoa cúc vàng quân tử màu hoa của giải thoát câu lạc bộ cúc vàng tu tập cầu giải thoát giúp đỡ cho mọi người câu lạc bộ cúc vàng câu lạc bộ an vui câu lạc bộ